cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày mùng 9 tháng 1 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé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 à, thì cũng như mọi ngày thôi bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua nhé thì cũng rất là xin lỗi các bạn bởi vì là à, sau những cái chuỗi ngày chúng ta ăn thông rực rỡ thì ngày hôm nay cầu của chúng ta là thì bị tạm ngưng rồi mình cũng chưa đưa được các bạn về bờ với cái bạch thú vip và cái đèn thì cũng rất là xin lỗi các bạn và mình cũng đã nhắc lại rất là nhiều ở những cái video trước đó là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy cũng mang tính chất là tham khảo nhá đó thì uh, lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia thì mình hôm nay mình sẽ cố, cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ uh, à, lối lại được cái cầu ăn thông đề cầu đề cầu lô ăn thông để cho các bạn có thể là tiếp tục về bờ một cách an toàn hơn nhá đó các bạn hãy phải hãy hết sức thông cảm cho mình nhá, chúng ta đã ăn thông rất là nhiều ngày rồi và cái cầu của chúng ta mới tạm ngưng một ngày thôi thì hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cầu luôn để cho các bạn về bờ an toàn thì ai mà đang bị loạn cầu bí số hay đang bị xa bờ ấy muốn ờ, tham gia vào cái nhóm kín của mình thì các bạn có thể kết bạn với dạng số Zalo của mình 0963236194 số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình đó còn bây giờ mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn đây à, đây ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm hai và chạm năm độc thủ đề 252 và bạch tuyết là 1881 các bạn nhé